Mến chào quý anh chị đang theo dõi video trên kênh youtube của công ty cổ phần bất động sản làm tử tế Mình nga Linh à, Đến với video ngày hôm nay Linh sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn villa nằm ngay trong khu biệt thự R1 Khu biệt thự R1 là một trong những phân khu biệt lập của khu đô thị FPT Và à, phía trước màn hình quý anh chị đang nhìn thấy chính là cái căn villa ngày hôm nay Linh muốn gửi đến quý anh chị với tổng diện tích à, của căn biệt thự này là 416 mét vuông và mặt tiền là 16 m. Đây là cái à, mặt ở phía đằng trước. Phía bên hông thì cũng có một căn biệt thự à, xây dựng và đã đưa vào sử dụng rồi. Đường ở phía trước là đường 7m5 và lề mỗi bên là 3m. Tất cả ở đây đang nằm trong phân khu R1 và đối diện sang cái kênh đó chính là khu à, V1. Khu V1 thì Linh đã làm rất là nhiều video ở trong khu V1 rồi và hiện tại thì nay khu đô thị cũng đang còn cải uh, cải trang lại cái um, uh, khuôn viên phía trước đó chính là cái kênh trung tâm được chạy dài từ trục phố Sốt Hao ra tới sông Cổ Cò. Uhm, tại dãy biệt thự 416 m2 thì tất cả đồng loạt đều có cùng diện tích là 416 m trừ các cái lô góc thì có diện tích lớn hơn. Còn đối diện với sang bên này đó chính là dãy biệt thự với diện tích là 605 m vuông là một lô đấy ạ. Và khu biệt thự R1 thì được bao bọc bởi kênh và sông Cổ Cỏ. Đây phía cái căn nhà quý anh chị đang thấy đây chính là những nhà sách ở trong FPT đấy ạ à, đặc điểm tiếp theo nữa là ở phía sau của căn nhà này thì là một cái ờ, ờ, sân tennis và ra tới phía đằng sau nữa là cái kênh cái kênh nước chung của các cái khu biệt thự ở đây thì đều có cái không gian xanh căn villa này thì có tổng là 8 phòng ngủ nội thất thì đầy đủ cho quý anh chị có hồ bơi luôn ạ và hình ảnh thì linh sẽ à, gửi cho quý anh chị xem và hiện tại thì căn biệt thự này đang ờ, bán với giá là 3 à, 14,5 tỷ tính ra là hơn 30 triệu một mét vuông à, đối với đất thì hiện tại đang giao dịch à, đối với những cái lô thông thường như đây là 32 triệu và cái căn nhà này thì tính tại nhà nữa là 34 triệu một mét vuông nếu như quý anh chị à, quan tâm tới cái căn villa Linh đang quay này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 À, rất là sẵn lòng mở cửa để quý anh chị vào bên trong đi à, xem à, và à, xem cái tình hình của căn nhà hiện nay và và từ từ từ giờ hành chính thì quý anh chị đi xem giờ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh để Linh mở cửa cho quý anh chị xem ạ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.